chào à, quý bác anh chị em và các bạn sau đây để tiếp nối phần 1 của video trước Thế Hiển xin à, kể nhanh lại à, sự cố giao thông khi mình gặp phải khi đang trên đường từ Sài Gòn xuống Bình Dương Dear ladies and gentlemen, ladies, uncle, brothers, sisters, sisters, and friends Following to continue part 1 of the previous video, the Heen will quickly recount the traffic incident when the Heen encountered while on the road from Saigon to Binh Duong sự cô đầu vừa kịp lấy lại à, bình tĩnh thì lát sau gặp à, sự cố thứ hai à, mình nhớ nhớ lại rồi sự cố đầu trong uh, video trước trong phần 1 của video trước á, mình nhớ lộn là khoảng cách đuôi xe tải với đầu xe máy của mình là 5 mét nhưng thực ra là hai xe cách nhau cả mấy chục mét mình đã phải trong ờ, tốc độ ờ, hơi nhanh mình đã phải ra thắng chứ không dám đạp thắng và ý nghĩ trong đầu là cầu sao cho tốc độ xe máy của mình nó giảm vừa đúng lúc xe tải nó quẹo đi đường đường khác The first problem, I was just able to regain my composure, then I had the second problem. Well, I remember, The first problem in the previous video, in part 1 of the previous video, I remember the distance my truck and motorbike is 5 meters, but actually the distance between the two cars is tens of meters. In a fairly fast speed, I only know how to check the brake, not dare to brake quickly. And the thought in my mind, the bridge for my motorbike speed will decrease without hitting the back of a truck, before it turns to another road. À, mọi người biết đấy, khi đi ngoài quốc lộ mà không đội mũ bảo hiểm thì ờ, ngoài ờ, trời mưa ngoài trời mưa ờ, rơi thẳng vào mặt cộng với gió nó quất quất nó đau như là bị bị quất khi trời nắng thì nó cũng bụi bặm chịu không nổi dù chúng ta đeo đeo kính râm bụi nó vẫn lọt vào mắt chỉ có đeo kính nào mà nó nó áp sát như kính bơi hoặc là đội nón bảo hiểm mà có kính che đó thì mới chịu nổi thôi và nhớ đeo khẩu trang nha. You don't wear a helmet. In the rain, rain water, plus the cold wind, it hits your face, especially the lips, it hurts. When it is sunny, the highway is very dusty. Wind and dust get in the eyes even if we wear sunglasses, the only way to wear contact lenses like swimming goggles or a helmet with glasses. And remember to wear a mask. Exclamation mark. Do không mang kính theo. Sau một hồi sau đuôi xe tải, bụi chiều không thấu. mình tính vượt qua xe tải để khỏi bụi khó nữa chứ Due to not wearing glasses, after a while running behind the truck, dust does not penetrate, eyes closed eyes open, I immediately increased the gas to pass the truck, so as not to inhale the dust and smoke of the truck. Khoảng cách hẹp giữa con lương tiếp giáp phân cách với à, hông xe tải, mình nhắm có thể vừa đủ xe mình vượt qua. The narrow distance between the median strip and the side of the truck, I aim just enough for the motorcycle to pass. Ngay khi mình rồ ga toàn uh, vượt vượt lên, chiếc, chiếc xe tải đột ngột ngoặt đầu thu hẹp khoảng cách uh, giữa giải phân cách với hông xe tải, hồng không cho mình vượt qua. As soon as I tried to overtake the gas, the truck suddenly turned its head, narrowing the gap between the truck's side and the median in order not to let me pass. Lúc đó mình giật mình, chết trượt tay lái mai kia vẫn nhanh suýt chút nữa đã quẹt vào đuôi xe tải hoặc giải phân cách At that time, I was startled, have a quick response, almost a motorcycle crashed into the tail of a truck or the divider. Mình à, rất sốc, mọi người. I'm very shocked, everyone. Sau này nghĩ lại lúc đó, có lẽ gã tài xế à, cũng giật mình nên đánh tay lái bất chợt như vậy. Thinking about it later, maybe the driver at that time was also startled, so suddenly he hit the steering wheel like that ép không cho mình à, vượt qua có thể gã sợ khi hai xe chạy song song với khoảng cách như vậy có thể xe nhỏ sẽ bị hút vào à, hông xe tải Maybe when a motorcycle is smaller than a truck, at such a distance, the motorcycle will be sucked into the side of the truck. Gã tài xế bất chấp, nếu có xảy ra tai nạn ở phía sau đuôi xe, gã sẽ pháp luật nhẹ hơn là sự cố xảy ra ở bên hông xe. the driver defies, if there is an accident in the back of the truck, he will break the law more lightly than the incident on the side of the truck. Mọi người nghĩ gì về hành động khốn nạn của các tài xế? Xin cảm ơn rất nhiều. À, tiếp sau đây xin mời quý cô bác anh chị em và các bạn xem tiếp chương trình chính của video What do people think of the driver's fucking act of misery? Thank you very much. Next, please watch the main part of the video. your name on the leaves on the floor I wrote your name on my heart I try your name on rock, on lime I try your name for the thousand baths I try your name on rocket, on liquid I try your name on my forehead, on my head I try your name in the wind, in the clouds I twirl your name on the busy long river I don't yom you hope you today tomorrow Bring freedom to people Bring joy to fly This boy before tomorrow. Bring freedom to people, Bring joy to life. Oh, far on the place missing flowers. Now friendship. Halos in battlefield. I remember your name when the wind rains. I remember your name in the sunset I remember your name through the moonlight When the south of Thai is purple I miss you like remember the future I remember your name like someone waiting I remember your name forever Perpetually forever in me not bad and play for I